Numen chuin nor veto pao. Nuya masteshki got agato yagoshti haweshkim hunze. Geto mitsu yashodio. Va en Jesu bim ama de tone vinyemba bi. Buh ter ento. Numen shippan kapu. Vi un to ya ya ne arbutze. Ne nuya mastesha bin khoya bihandartzismu. Ar Jesu vinyemba man agime. Buh ter ento. Gubi men kamadada en kapu di pehnya hinehe. Numi wadi bishipan kapu. Bijuipi nepiñépa bi'i, ño'önyä'at nyo'kjo'ö, nä'tokokyupämba bijä yatso'äki dampämba bi'i ja nä'äjinhkyupämba bijä madatumsytä yatso'äki, makamä'unyajart toma ji'mpinyä'ämä'i, nonartoman ayamä'asytya't Jesu mit'ämpabä ardi'di momkäsytyo'äk kyä'mä'äjue'imajyajä kyiman'arku jimi'pä'ijnä nä'mimisä'a't Jesu, bi'nyämba no yämimä'asytäwi, sytaja'a ntyä'a't tzijmu'u, no bi'nyäno Numuhinga handa seya yaha vubin pos pa yavako. Nega fosta masha. Mefa ga fosta ma yahar vutse. Numuhino. Hingan emwi. Ar nyo top uman agimi buya mashtem bo arngu. Ne artoman ehe. Viyut ar he sunu umi khota yagoshti. Vim ama de to ne binyemba viu. Vuhuter ento. Ne binyemba artoma. Shori shah. Yanda shinho ma yah. ta yah. Fosta hama vutse. Yomi, Yokiyomi ñe'ẽmyke artómapi no'õtínepi ñempapi'mä matsíjmu'i makjo'i arhésüpi ñempapi toma gajyanhkäki janhkä ñe'ẽmy'i hanso tjonu'ujinchi jyanhkäki ne'enyä'myäki maka mojñäyo'opi to'tanu'nä rje'minu arjésupi yätamandzäya yant'udi jan ntjanti yamaxte nejiŋkiju'nsyku jart'ofone noyäshi to'ti netatsoki ñe'ẽmyäyäjä nu'nä rjesu'kejnä Cristo artäjk'omo hu hy quipe'a se artéi ña'aguide gonzi.